Thân chào quý vị và các bạn. Chúng ta nên mua hay là bán cổ phiếu trong đoạn này? Đây là một câu hỏi có lẽ là rất nhiều anh chị em đang thắc mắc ạ. Chúng ta biết rằng trong cái diễn biến của thị trường lúc này thì rất nhiều anh chị em khi mà à, chưa có cổ phiếu thì hiện tại đang rất sốt ruột là không biết có mua được hay không. Còn những anh chị em đang nắm giữ cổ phiếu thì cũng đang rất sốt ruột là không biết là thời điểm này chúng ta có thể là bán được hay không thì đó là những cái câu hỏi có lẽ là thường trực trong tâm trí mỗi người chúng ta vậy làm sao để chúng ta biết là chúng ta mua hay là bán cổ phiếu trong những giai đoạn khác nhau của thị trường và trong video này tôi sẽ chia sẻ với quý vị các bạn cách thức để chúng ta nhận biết rằng là những cổ phiếu nào bán ra và những cổ, cổ phiếu nào có thể mua lại được đó là những câu hỏi cũng như là cái câu trả lời mà tôi muốn dành cho các bạn trong cái video ngày hôm nay à, như chúng ta đã biết thì uh, trong cái uh, biến động của một cái chu kỳ chứng khoán thì nó giống như là một cái vận động viên chạy marathon á à, giai đoạn đầu trước khi chạy thì bạn sẽ thấy rằng là cổ phiếu bao giờ cũng có những cái bước chạy rất là nhanh giống như là các uh, vận động viên marathon á trước khi xuất phát chuẩn bị chạy á và bước vào giai đoạn chạy đầu tiên thì họ cũng là có những giai đoạn bước chân đầu tiên chạy rất nhanh sau đó thì trong cái giai đoạn ở giữa thì chúng ta thấy là cái quá trình bứt tốc hay là chúng ta gọi là cái đo lường uh, giữa người xung quanh nó cần có thể nó chúng ta trong đầu tư chứng khoán chúng ta gọi là trong cái giai đoạn đấy là tiếp tục tích lũy thì thường trong những giai đoạn đó nó không có sự tăng tốc đột biến nhưng trước khi mà về đích thì chúng ta thấy là các vận động viên bắt đầu uh, tạo ra những cái chạy bứt tốc hay chúng ta gọi chạy nước rút rất nhanh và sau khi mà về đích thì phần lớn các vận động viên là gần như không còn sức thì trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán cũng tương tự như vậy ở giai đoạn đầu là giai đoạn mà chúng ta gọi là chuẩn bị bước vào vòng chạy chuẩn bị bứt tốc thì thường thì các vận động viên chạy là rất nhanh khi bắt đầu xuất phát sau đó thì bắt đầu họ bắt đầu uh, có thể là đo lường xem là thực sự là sức mạnh của từng người như nào để họ bắt đầu gần đến đích thì họ bắt đầu tăng tốc thì giai đoạn cuối là giai đoạn tăng tốc ở trong chứng khoán thì bao giờ chúng ta cũng thấy là đều có những khối lượng và giá tăng mạnh Vậy ở đây chúng ta cần hiểu như nào để chúng ta có thể đầu tư nhìn vào góc độ của thị trường à, và chúng ta biết rằng là với cái ứng dụng về cái quá trình chạy marathon á, và chúng ta hiểu được cái vận động của thị trường vận động của chứng khoán nó cũng không khác nhau nhiều so với à, vận động của một cái cuộc đua marathon vậy ở đây các bạn sẽ thấy rằng là nhìn về các cổ phiếu trong đoạn này thì chúng ta thấy một điều điều đầu tiên đó các bạn sẽ thấy rằng là những cái cổ phiếu mà nó đang chạy nước rút nó đang chạy gần như về đích rồi thì nó sẽ chuẩn bị kết thúc chu kỳ và thậm chí nó sẽ có những đợt điều chỉnh ở ờ, trong thời gian sắp tới thậm chí là trong tuần này còn cái những cổ phiếu mà bắt đầu nó đang trong chuẩn bạ trong giai đoạn chuẩn bị bứt tốc tức là khi nó đã có những cái đoạn uh, bứt phá đoạn đầu rồi và nó đang tiếp tục tích lũy và nó tiếp tục chạy bứt tốc để ờ, về đích giống như các cổ phiếu mà đã chạy về trước đó là hai trạng thái trái ngược nhau có những cổ phiếu mà chúng ta cần phải rút ra khỏi thị trường và chốt lời thật nhanh có những cổ phiếu thì chúng ta có thể là bắt đầu vào nhịp mới thì chúng ta có thể mua lại nhưng tuy nhiên thì khi mà tất cả các cổ phiếu các phân khúc mà à, kết thúc hay là chúng ta gọi là đỉnh thì lúc đó thì trường chung sẽ có những dao động dao động rất mạnh và kết thúc chu kỳ và để các bạn không phải đợi à, lâu thì Dũng sẽ à, có những cái chia sẻ cụ thể để chúng ta có thể nắm rõ được ở à, trong à, vận động trong thời gian tới thì đầu tiên các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái chỉ số VN30 ạ à, chỉ số VN30 thì chúng ta đã à, quan sát thì chúng ta thấy rằng ờ, việc giai đoạn đầu tiên trong một chu kỳ thì chúng ta thấy rằng là cái sự bứt phá đi lên hay chúng ta gọi là cái phiên bùng nổ theo đây đó là một cái giai đoạn mà chúng ta gọi là rất là quan trọng trước khi biết thì xu hướng thì trường chung à, bước vào một cái chu kỳ tăng ngắn hạn và chúng ta ở giai đoạn này thì cổ phiếu chúng ta cũng đã có hai nhịp tích lũy nhịp tích lũy thứ nhất là chúng ta đang quan sát khoảng độ 4 tuần ở đây ạ hơn 4 tuần và nhịp tích lũy thứ hai chúng ta cũng đấy quan sát trong trong tuần vừa qua thì cũng đang trong cái nhịp tích lũy vậy trước khi mà cổ phiếu hay là thị trường chung VN30 kết thúc chu kỳ thì chúng ta thấy là uh, nó sẽ gặp một cái mốc kháng cự là 810 tức là mốc 810 một cái kháng cự rất mạnh thường thì uh, khi mà cổ phiếu hay là VN Index gặp những cái mốc kháng cự như vậy có rất nhiều trường hợp thì nó sẽ tạo ra một cái phiên tăng mạnh hay chúng ta gọi là cái quá trình gọi là quá mua ở đoạn cuối trước khi kết thúc chu kỳ và chúng ta cũng thấy là bản thân VN Index cũng tương tự như vậy nó sẽ có những cái giai đoạn giống như là VN30 ở đây chúng ta sẽ có một cái chỉ số VN Index ở ờ, hai chỉ số này nó cũng giống như nhau à, bứt phá ở cái giai đoạn chạy gọi là chúng ta gọi là bùng nổ theo đà và chúng ta đang thấy là có hai những cái chuyển hai cái nhịp chuẩn bị tăng và cái phiên hôm nay thì chúng ta thấy là nó gọi một cái phiên squat tức là đầu phiên tăng rất mạnh và cuối phiên thì có những cái đợt điều chỉnh hay chúng ta gọi là squat hay chúng có chỉnh là ngồi xổm trong chúng ta tiếng Anh chúng ta gọi là ngồi ấy thì cái việc mà phiên này có thể nó chúng ta gọi là một cái quá trình rút bỏ trước khi mà nó có thể về đích thông thường thì khi mà một cái cổ phiếu mà nó xuất hiện ở phiên này ở những vùng tích lũy thì chúng ta không nên quá lo ngại bởi vì quá trình này nó giống như một cái quá trình rút bỏ tạm thời trước khi uh, bước vào một giai đoạn cuối cùng còn trong trường hợp mà nếu cái cổ phiếu hoặc là thị trường chung của chúng ta đang chạy nước rút ở giai đoạn cuối thì đây là một cái quá trình phân phối rất là mạnh và lúc đấy chúng ta có thể thoát ra khỏi thị trường thì ở đây chúng ta sẽ phân làm hai cái dạng cổ phiếu dạng thứ nhất là những cổ phiếu đạt đỉnh và chúng ta cần phải nắm rõ được là những cổ phiếu đó chúng ta uh, có thể là chúng ta bắt đầu bán ra giảm dần tỷ trọng thậm chí là chúng ta thoát ra để chúng ta chuyển sang một cái nhóm cổ phiếu khác à, đầu tiên có lẽ là cũng cổ phiếu mà ai cũng biết được đó là cổ phiếu gì ạ HPG và trong đầu tư các bạn biết rằng là HPG nó đã có những cái tín hiệu đạt đỉnh đây ạ đây là quá trình quá trình là quá mua quá mua khi mà cổ phiếu mà nó vượt qua gặp cái vùng kháng cự nó sẽ tạo ra những cái uh, khối lượng lớn và tăng mạnh như này chúng ta gọi là vùng quá mua và trong hai phiên gần đây chúng ta thấy xuất hiện những cái phiên khối lượng rất lớn hay chúng ta gọi là vùng những cái vùng quá mua này đang xuất hiện liên tục và ở đây nó cho chúng ta thấy là những khoảng trống kiệt sức thông thường thì chúng ta đã nhớ rằng là việc cái quá trình xuất phát này đây là quá trình xuất phát thì bao giờ nó cũng tạo ra quá trình xác nhận với khối lượng lớn và giá tăng mạnh cái giai đoạn đầu này là giai đoạn mà cần thiết để chúng ta có thể tham gia vào còn giai đoạn cuối cùng nó cũng xuất hiện những cái nến maruguru với khối lượng lớn và gia tăng mạnh nhưng đây nó cho chúng ta biết rằng cái giai đoạn Ờ, chạy gần như là hết đà thông thường khi mà chết kết thúc chu kỳ ấy, thì chúng ta thấy là cổ phiếu chạy hết đà và sau đó thì nó sẽ tạo ra sự rung lắc rất mạnh và lúc đó điều chỉnh nên nhiều nhà đầu tư không có kinh nghiệm thì những giai đoạn này họ lại mua rất nhiều họ lại mua rất nhiều và họ đưa ra lý do là các thông tin tích cực về cổ phiếu HPG và họ mua vào nhưng phần lớn những nhà đầu tư không có kinh nghiệm thì đều bị thua lỗ ở đây bởi vì đấy là nguyên nhân lý do nếu chúng ta xét về lịch sử thì chúng ta thấy là những cái giai đoạn này nó liên tục xảy ra với những phiên khối lượng lớn giá tăng mạnh tất cả những cái quá trình này nó luôn xảy ra trong hết chu kỳ này đến chu kỳ khác và với các nhà đầu tư non kinh nghiệm thì chúng ta cứ mãi mãi gặp đi gặp lại những cái tình huống này và chúng ta không hiểu vì sao chúng ta cứ mua là lại bị giảm xong bán ra cổ phiếu lại tăng đấy là lý do vì sao chúng ta bị thua lỗ nên ở đây chúng ta có thể kết luận là một cái cổ phiếu mà nó đã chạy khoảng độ trên 20 phần trăm khi nó gặp vùng kháng cự rất mạnh với việc mà nó tăng tốc với khối lượng lớn và giá tăng mạnh như này thì nó cho chúng ta biết rằng cái chu kỳ gọi là gần như là cái giai đoạn gần như hết đà hết đà tăng của nó sẽ chuẩn bị kết thúc và lúc này cổ phiếu sẽ có sự dao động rất mạnh trong cái vùng này trước khi có thể những đợt điều chỉnh mạnh nên trong đoạn này thì cổ phiếu sẽ dao động cứ giảm tăng giảm tăng giảm và nhà đầu tư không có kinh nghiệm hoặc là ít kinh nghiệm sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi mà bán ra cổ phiếu để cắt lót hoặc là lại tiếp tục thấy cổ phiếu không giảm thì tiếp tục giữ và thường thì sẽ gặp rất nhiều cái khó khăn trong cái việc mà khi cổ phiếu giảm mạnh à, cổ phiếu um, FPT cũng tương tự như vậy à, ờ, FPT thì sau khi mà chúng ta thấy là là những cái điểm nhấn đầu tiên trong một cái đợt tăng mới đây chúng gọi tăng thì chúng ta thấy rằng cổ phiếu đã vượt qua cái vùng kháng cự Đấy, kháng cự rất mạnh với khối lượng lớn như này đây là chúng ta gọi là một cái quá trình tăng khối lượng lớn vượt qua đỉnh hay là gặp cái kháng cự thì chúng ta gọi là quá trình hết đà tại vì một cổ phiếu nó chạy bắt đầu xuất phát thì nó cũng tăng rất mạnh và kết thúc chu kỳ vượt thường nó sẽ cũng tăng rất mạnh khối lượng lớn hay chúng ta gọi là hết cái chu kỳ hay trong giai đoạn này nếu chúng ta nhìn về RSI ấy, thì nó sẽ là ở ờ, vùng của gì ạ vùng quá mua đấy nó sẽ xuất hiện những cái vùng quá mua ở đây nên chính vì vậy khi mà chúng ta nhìn được phân kỳ ở đó thì chúng ta thấy sức mạnh về giá cổ phiếu đang rất yếu rất nhiều tuy rằng là hai cái đỉnh này là giống nhau đây là cái mà chúng ta cần lưu ý nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta mua bán trong đoạn này thực sự là rủi ro rất cao đa phần mọi người sẽ thấy rủi ro rất cao và cổ phiếu sẽ rung lắc ở đây nên tất cả những cổ phiếu mà chúng ta đang thấy rằng nó đã tăng tốc và nó đang gặp vùng kháng cự mạnh đây là vùng kháng cự rất mạnh dày đấy, khối lượng rất lớn này biên độ lận biên độ mạnh này và cái dao động rất là nhiều là nhiều thì chúng ta gọi là cái vùng kháng cự là rất dày thì khi mà cái kháng cự dày như này thì thường để xuyên thủng những vùng này là cất mất rất nhiều thời gian và thậm chí không xuyên thủng được và phần lớn cổ phiếu đi đến đây là sẽ là thất bại và đi xuống à, đây là những cái mà chúng ta cần lưu ý à, ờ, Davaco cũng là một những cổ phiếu tăng rất mạnh từ đáy trở lên và sau khi gặp những vùng đỉnh này thì chúng ta thấy là nó sẽ có sự dao động rất mạnh và chúng ta có thể nhìn này đây là đỉnh nhất và đây là đỉnh thứ hai nếu chúng ta nhìn về góc độ về gì ạ phân kỳ thì chúng ta thấy là rõ ràng là sức mạnh về giá cổ phiếu này đang rất là yếu chúng ta nhìn đấy ạ rõ ràng đây đây là đỉnh này Đấy, và đây là cái sự phân kỳ sức mạnh nó tương đối yếu còn nếu các bạn học thì các bạn sẽ thấy là trong viết A thì sẽ chia sẻ đây là những cái quá trình kết thúc chu kỳ với khối lượng rất mạnh này và nó sẽ xuất hiện những cái phiên chúng ta gọi là những cái phiên uh, đây là những phiên uh, SWOT uh, với những cái quá trình mà đầu phiên tăng cuối phiên giảm đây là những cái phiên như này thì nó cho chúng ta thấy là cái sức mạnh về cổ phiếu này để tăng mạnh sẽ gần như là hết cái dữ liệu nó không còn nữa nên cái cổ phiếu này thông thường nó sẽ có những cái dao động và tích lũy ở đây nếu cổ phiếu còn tiếp tục chu kỳ tăng trưởng thì nó có thể tiếp tục tăng còn thường thì cổ phiếu rất khó để có thể tăng ngay khi mà quá trình tích lũy này quá ngắn nên các bạn cần lưu ý nên một số các bạn thì sau khi mà mua xong bán xong cổ phiếu giảm nó lại hồi và chúng ta cứ tiếc và đây thì chính là lý do và phần lớn các nhà đầu tư chúng ta bị thua lỗ bởi vì chúng ta không hiểu cái quy luật à, tất cả cái giao dịch thì chúng ta đều có một cái quy luật Đấy, quy luật cứ là quy luật là bên trong và quy luật bên ngoài quy luật trước sau quy luật là chu kỳ cổ phiếu kết thúc chu kỳ thì nó phải giảm đấy ạ kết thúc chu kỳ nó giảm trong phân tích kỹ thuật thì cái chu kỳ nó là cực kỳ quan trọng đặc biệt là chu kỳ vòng đời của cổ phiếu nên bạn không hiểu rõ thì bạn cứ sử dụng một số các chiêu trò phân tích kỹ thuật mà bạn không nắm rõ được chu kỳ không nắm rõ được cái vận động của nó thì bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn cổ phiếu um, Vinamilk cũng tương tự như vậy chúng ta biết rằng là những cổ phiếu thường nó sẽ chạy tại hai nền mỗi nền khoảng 20% là nó kết thúc thì Vinamilk chúng ta đây cũng có những phiên squat đây nó giảm rất mạnh sau đó tiếp tục tăng và hôm nay chúng ta nhìn thấy là rất nhiều cổ phiếu đã xuất hiện như này và nhiều người lo lắng hỏi Dũng là liệu nó có đạt đỉnh hay không liệu nó thế nọ liệu nó thế kia vấn đề là các bạn phải biết rằng là khi mà chúng ta nhìn vào một ờ, cái tình huống nó xảy ra thì chúng ta nhìn phải bức tranh toàn cảnh những cái phiên này nó nằm ở đâu nó nằm trong quá trình tích lũy hay là nằm đỉnh nếu nằm trong quá trình tích lũy thì khả năng tăng tiếp là khá cao còn nằm nếu nằm trong quá trình đỉnh thì khả năng là nó cổ phiếu sẽ là một cái quá trình phân phối thì ở đây chúng ta cũng thấy rằng là khi mà cổ phiếu đã vượt qua cái vùng kháng cự đấy kháng cự rất mạnh với khối lượng lớn và cho chúng ta biết là cái quá trình tạo đà gần như sắp kết thúc ạ bởi vì những cái cổ phiếu này sau khi mà để xuyên qua thủng cái 120 này nó là một cái vùng kháng cự rất mạnh mà nó đã chạy hết đà với khối lượng lớn biên độ mạnh như này khi mà cổ phiếu mà nó vượt qua những vùng kháng cự và nó tiếp tục tăng rất mạnh thì ờ, chúng ta thấy rằng là đấy là một chu kỳ uh, tiếp tục tăng còn trong trường hợp mà nó đã tạo ra một cái nền ở đây mà nó tăng nó đã có một cái đợt tăng từ hai một trăm lên một trăm khoảng 12 tuy rằng cái nền này nó cũng không không phải là là là, là quá cao nhưng tuy nhiên thì phía trên nó là một cái vùng kháng cự 120 đây là cái mốc mà chúng ta cần phải bán ra khi mà cổ phiếu tiếp ra với vùng này dư địa của chúng ta thấy là cổ phiếu gần như không còn nữa nên chính vì vậy để mua thêm cho đoạn này rõ ràng là chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro rất nhiều cổ phiếu khác PAO anh em rất nhiều anh em có hỏi PAO PAO thì chúng ta có thể nhìn ngay về cái sự phân kỳ của nó à, thực tế thì à, Dũng ít rất ít sử dụng phân kỳ à, Dũng chỉ sử dụng thứ nhất là cái gì ạ đây là quá trình xác nhận từ đáy hay chúng ta gọi là những phiên SOS hay là phiên GAC trong VSA à, VSA là một công cụ kỹ thuật phân tích hành vi thao túng của nhà đầu tư nhà tạo lập và khi mà chúng ta hiểu rõ nhà đầu tư nhà tạo lập thao túng cổ phiếu nhờ vào công cụ kỹ thuật giá khối lượng như nào tích lũy gom cổ phiếu ra sao và tạo ra những mô hình như nào thì chúng ta có thể là có những cái góc nhìn hiểu sâu về cổ phiếu còn ở đây thì à, Dũng phân tích rất nhanh để cho chúng ta hiểu về về cái sự vận động của nó thôi còn cái thời gian để phân tích mô hình thì trong cái uh, chia sẻ ngắn này thì có lẽ không thể là chia sẻ hết được nên giả sử đây chúng ta gọi là cái điểm nhấn của chu kỳ xuất phát ạ chu kỳ xuất phát giống như chu kỳ chạy marathon chúng ta nhìn thấy ạ khối lượng bao giờ tăng rất mạnh giá tăng rất mạnh hay là chúng ta gọi là SOS trong beta à, trong cái nến thì chúng ta gọi là một cái nến Marukuru nhưng thường thì nến người ta không quan tâm đến khối lượng nên thực ra là rất rủi ro trong cái việc nhà đầu tư của chúng ta cái khối lượng này nó quyết định đến 90 phần trăm trên 90 trăm khả năng thành công của một cổ phiếu Đấy, 90 95 phần trăm ạ còn giá nó chỉ quyết định có 5 phần trăm thôi nếu bạn lựa chọn giá thì bạn phần lớn mọi người sẽ bị thua lỗ bởi vì giá thì các bạn có thể đầu tư trong ngắn hạn đầu tư phái sinh đầu tư gì ạ đầu tư forex thì nó có thể bỏ qua giá tuy nhiên thì trong cái việc mà bọn lựa chọn cổ phiếu thì chắc chắn bạn cần phải giá à, cần phải khối lượng ok và kết thúc chu kỳ thì các bạn thấy là cổ phiếu cũng tăng rất mạnh và phía trên là vùng kháng kháng cự và khi mà tăng rất mạnh với cái biên độ cũng là rất lớn như này thì thường cổ phiếu sẽ có những đợt điều chỉnh và nó có quá trình test lại bạn xin hai cái đỉnh này này bạn thấy là nó sẽ tạo ra hai cái đỉnh này nhiều người thì thấy đây là một cái món thời để tiếp tục cổ phiếu tăng nữa nhưng cái khả năng là rất là xấu và thường nhiều cổ phiếu sẽ có thể giảm rất sâu nên chính vì vậy thì đây là cái lúc mà các bạn bán ra các bạn có thể sử dụng phân kỳ thì chúng ta thấy là đấy uh, rõ ràng là cái cái quá quá trình mà sức mạnh cổ phiếu đang là rất là thấp đỉnh ạ đây là đỉnh thứ nhất và đỉnh thứ hai thì rõ ràng là sức mạnh cổ phiếu đang là rất yếu so với với thực thực thực sự của nó thì rõ ràng khi sức mạnh về giá yếu thì chúng ta không còn nhiều cơ hội chúng ta lưu ý S&I cũng tương tự như vậy SSI thì phía trên này là một vùng kháng cự Đấy, chúng ta biết rằng là đầu tư chúng ta cần phải lưu ý lưu ý thứ nhất là chúng ta thấy là cái cổ phiếu chúng ta còn nhiều cái dư địa hay không dựa vào cái vùng kháng cự mạnh kháng cự mạnh là cái vùng mà cái nhà đầu tư nhỏ lẻ đã bị chết chóc ở đây rất nhiều nên khi mà cổ phiếu chúng ta hồi đến vùng này là họ bán ra nên trên biểu đồ tuần thì chúng ta thấy là phía trên này phía trên này trên biểu đồ tuần nó cũng là một cái vùng rất là nền tức là nó giống như là một cái cái tảng đá rất là lớn Đấy, nó chuẩn bị sắp rơi về đầu chúng ta nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta để xuyên thủng cái khối tảng đá này nó sẽ cần thời gian tích lũy à, tích lũy giống như tích lũy về năng lượng tích lũy về gì ạ về về về về sức lực để trước khi mà có thể xuyên thủng qua cái tảng đá này nên chúng ta lưu ý để chúng ta có thể à, có kế hoạch đầu tư một cách à, đơn giản nhất nên với những cổ phiếu như này thì Dũng sẽ thấy rằng là cái việc mà chúng ta mua những cổ phiếu như HPG, FPT, Davaco, Vinamilk, Pao hoặc là SI là những cái cổ phiếu chúng ta cần phải bán ra chứ không phải là chúng ta mua vào dù có giá nó có thể rẻ dù là chúng ta thấy nó có hời nhưng rõ ràng là chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro trong việc lựa chọn cái thời điểm mua vào hoặc là cái tu cái sự khả năng tăng cổ phiếu của bạn sẽ là cực kỳ thấp nên chính vì vậy thì trong đoạn này thì à, Dũng khuyến nghị các bạn đó là những cổ phiếu mà chúng ta cần phải giảm dần tỷ trọng và thoát ra và một cái nhóm thứ hai là nhóm mà có thể nó sẽ tạo ra một cái uh, chu kỳ tăng tiếp tục và trước khi kết thúc một cái đợt uh, tăng ngắn hạn trong thời gian vừa qua uh, VN Index thì chúng ta đã biết rằng là quá trình tích lũy này cũng khá dài và đây là đang tạo ra một nền tiếp theo và phía trên của VN Index thì chúng ta thấy rằng là gì ạ thấy rằng là cái cổ phiếu chúng ta đang uh, tiếp giáp đến vùng là 700 876 À, Dũng biết rằng có rất nhiều nhà đầu tư hôm trước thậm chí là các chuyên gia có nói là thị trường chúng ta sẽ không bao giờ lên đến khoảng độ 800 điểm và nó tiếp tục xuyên thủng vào cái mức của 600 500 bao nhiêu à, thực ra đấy là những cái à, mà họ chia sẻ nhưng với Dũng thì Dũng quan tâm nhất đó là cái sự bùng nổ theo đà à, nếu có bùng nổ theo đà Dũng mua hoặc là sau khi test có xác nhận Dũng mua Dũng không quan tâm đến dự đoán trước ạ thực ra dự đoán trước là một cái bài toán rất là nguy hiểm bởi vì chúng ta đã đưa ra chúng ta sẽ tự ý là là đưa cái quan điểm chúng ta vào khi mà thị trường nó lại đi ngược lại là chúng ta sẽ rất khó để xử lý nên ở đây ờ, chúng ta sẽ biết rằng là việc mà chúng ta có một cái nền thứ nhất đấy, nền tiếp tục nền và những cái nền này nó tạo ra một cái quá trình siết chặt biến động hẹp nó cho chúng ta thấy là cái quá trình tích lũy này là khá tốt và thông thường thì khi tích lũy này thì đa phần cổ phiếu sẽ kết thúc chu kỳ khi gặp cái vùng cản này nên chính vì vậy thì việc mà dư địa của cổ phiếu chúng ta hay là VN Index của chúng ta sẽ tiếp tục uh, tiến sâu vào cái vùng là 876 hoặc là trên nữa đó là cái khả năng rất cao nên chính vậy thì chúng ta vẫn có những dư địa cho những cổ phiếu khác ở trong này thì chúng ta sẽ có những cái dòng nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như là Techcombank thì chúng ta thấy rằng Techcombank từ cái điểm mua này à, đây là cái điểm mua tối ưu mà tôi chia sẻ thì à, đến bây giờ thì Techcombank cũng đạt à, với lợi nhuận của hơn 13% và khi hơn 13% thì chúng ta thấy là dư địa ở phía trên này đây là những cái vùng mà chúng ta có thể nhìn những cái đuôi của nó đây là cái vùng kháng cự tức là cái sự chết chóc của nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây khá nhiều khi mà mua bắt đáy và đến cái vùng này thì họ bắt đầu làm sao họ bắt đầu chốt lời khi mà gọi là chốt lời thì cũng hơi là là quá nhưng họ bắt đầu bán ra khi mà họ hòa vốn vậy ở đây chúng ta biết rằng là chúng ta cứ mua trung bình giá giảm thì chúng ta đến bây giờ chúng ta mới hòa vốn trong còn trong khi đó những người mà đầu tư theo uh, xu hướng thì bao giờ họ cũng thể mua ở đây giá cao rất nhiều so với đáy này nhưng ít nhất là họ cũng đã có một khoản lợi nhuận rất là lớn và cái độ an toàn rất là cao ở đây các bạn cần phải hiểu à, việc mà chúng ta lựa chọn cái thời điểm mua nó cực kỳ quan trọng trong việc đầu tư chúng ta nên với cái nhà đầu tư mới đặc biệt là những nhà đầu tư mà chưa có kinh nghiệm thì chúng ta cần phải nắm rõ và hiểu rõ một cái hệ thống đầu tư phù hợp với tính cách của mình rất nhiều nhà đầu tư hoặc là các chuyên gia có định giá nhưng phần lớn nếu định giá trong giai đoạn này thì chúng ta thấy thị trường giảm rất mạnh và phần lớn mọi người bị thua lỗ và là chúng ta nhìn thấy Warren Buffett thì ông vừa rồi thì ông bán ra tất cả những cổ phiếu mà ông đang nắm giữ vậy đây là khủng hoảng trong đầu tư giá trị là cơ hội để mua mà ông lại bán ra thì nó đang trái với các tư duy của ông và có thể ông đang có một cái chiến lược đầu tư mới tuy nhiên để các bạn biết rằng là các bạn mua mà bạn cái tư duy của bạn bị gắn liền vào những cái mà uh, bạn không hiểu rõ bản chất của nó thì có thể là bạn sẽ gặp rất nhiều rủi ro trong việc đầu tư nên khi mà tư duy chúng ta gắn chặt vào một cái tôi thì rõ ràng là chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro trong đấy hành trình đầu tư à, chúng ta nhìn thấy cổ phiếu gì ạ BIDB BIDB thì cổ phiếu chúng ta sau khi mà có những cái quá trình xác nhận khối lượng lớn thì nó đang có quá trình test lại và khả năng cổ phiếu BIDB ở đây là một phiên giờ quát ạ tiếp tục có một cái đợt chạy nốt kết thúc chu kỳ trong một vài phiên tới nhưng các bạn để các bạn có thể mua một cái độ an toàn cao hơn thì các bạn à, có thể những cái phiên tới cái sự xác nhận vượt qua cái mốc 40 này Đấy, 40 khối lượng lớn các bạn mua vào cũng không sao cả tại vì lúc ấy các bạn mua cái độ an toàn rất cao còn các bạn mua trước thì có thể các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ gặp rủi ro khi mà cổ phiếu lại tiếp tục điều chỉnh và chúng ta bị lỗ và thường là chúng ta mất cái chi phí phí cơ hội nên ở đây chúng ta thấy là những cổ phiếu Vietcombank à, Dũng đã chia sẻ đây là những điểm nhấn mà chúng ta mua và sau khi điểm nhấn mua này thì cổ phiếu lại tiếp tục tăng và cái chu kỳ của nó thì thực ra chúng ta thấy là phía dưới này, này là vùng kháng cự rất mạnh và nó có thể uh, xuyên thủng nhưng để xuyên thủng đi xa hơn nó là rất thấp ạ à, rất thấp nên khi mà chúng ta mua cổ phiếu chúng ta nên tuyệt đối không bao được kỳ vọng giá khi nào mà nó chúng ta thấy là cổ phiếu bắt đầu bùng nổ khối lượng với giá ở cái vùng đỉnh như này thì lúc này là chúng ta cần phải thoát ra đấy một cái mẹo như vậy còn một số các anh chị em thì cứ đợi cái đường uh, cái cổ phiếu nó bao giờ nó cắt cái đường mà 20 thì lúc đó chúng ta đã quá muộn rồi nên cái cách mà đầu tư như vậy thì các chúng ta phá sản rất nhanh à, và đây là một cái trường phái mà rất nhiều người ứng dụng bởi vì chúng ta đầu tư nó có một công thức như này những cái gì mà người ta nói chung chung thì không bao giờ có kết quả cả những ai mà phân tích những cái cổ phiếu hoặc là trên thị trường trên YouTube thì Dũng cũng thấy khá nhiều các chuyên gia phân tích nhưng nếu chúng ta quan sát hoặc chúng ta đọc những cuốn sách về phù thủy sản chứng khoán hoặc đọc những tiểu sử về nhà đầu tư thành công họ có những nguyên tắc gì thì chúng ta biết ngay những video đó nó có chất lượng hay không khi mà chúng ta bị bị cuốn vào những video như vậy mà chúng ta thấy nó không chất lượng và cuối cùng thì chúng ta bị mắc kẹt một cái là chúng ta tiềm thức chúng ta sẽ đã à, gì ạ nó bị cuốn vào và chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái kiến thức như vậy và dẫn đến là chúng ta sẽ trả giá rất đắt trong việc đầu tư của mình và trên thị trường thì chúng Dũng đã thấy có hàng nghìn cái room về chứng khoán nhưng thực ra chất lượng của những room đấy theo Dũng không không không có chất lượng bởi vì Dũng được vào rất nhiều room người ta cũng ép Dũng vào nhưng thực tế là Dũng xem một cái tư vấn của chất lượng cực kỳ thấp à, bạn là người có thể thống kê được ngay ạ các bạn là người có thể thống kê được là chất lượng tư vấn và thậm chí là nếu người ta có tư vấn tốt chăng nữa thì bạn vẫn là người thất bại bởi vì à, bạn rất khó để đưa ra những quyết định à, khi bạn không có kiến thức à, chúng ta có những cổ phiếu như là STB cũng tương tự như vậy à, sau khi mà nó vượt qua đỉnh thì cái quá trình rũ bỏ hay là test lại đỉnh đó là chuyện bình thường và chúng ta đợi quá trình xác nhận nếu như cổ phiếu sau khi test bỏ hay là chúng có gọi là phiên dầu quát này xác nhận thì cái cơ hội của chúng ta vẫn sẽ còn một cơ hội tiếp theo và chúng ta có thể mua ở những cái vùng sau này lúc này là chúng ta thấy là độ an toàn sẽ cao rất nhiều chúng ta có ACB cũng tương tự như vậy có nhiều cổ phiếu lắm mà chúng ta thấy rằng nó đang tạo ra quá trình tạo ra nền nhưng để nó vượt qua những phiên sửa quát này tức là nó kéo lên và giảm thì uh, chúng ta phải cẩn đợi cái phiên xác nhận thì chúng đó chúng ta có thể mua lại sao được và đây chúng ta thấy là phần lớn các cổ phiếu nó đang uh, vẫn còn một nhịp nữa những cổ phiếu rất nhiều còn cổ phiếu đang còn nhịp nữa và chúng ta đang đợi uh, cái sự xác nhận thôi uh, cổ phiếu um, PHM cũng tương tự như vậy nếu mà chúng ta thấy là ngày mai cổ phiếu xác nhận với khối lượng lớn và gia tăng mạnh thì bạn có thể mua trong đoạn này thì Dũng tin chắc rằng cái độ an toàn rất cao nhưng khi mà nó chưa vượt thoát ra đây mà các bạn mua rồi thì có thể các bạn sẽ gặp những phiên rửa quát này các bạn sẽ lo lắng và rất mệt mỏi và những cái cổ phiếu này khi mà nó vượt thoát ra khỏi cái đỉnh này với khối lượng lớn thì các bạn thấy độ an toàn rất cao và khả năng là chúng ta sẽ có một cái mức lợi nhuận tuy rằng không quá cao tại vì phía trên là vùng khoảng 90 cũng rất gần rồi thì 75 76 đến 90 thì đó cũng là một cái món hời khá lớn và chúng ta có P&G cũng tương tự như vậy việc mà PNG vượt đỉnh khối lượng lớn và sau khi test lại thì quá trình xác nhận sau quá trình SWOT này tức là đầu phiên giảm à, đầu phiên tăng cuối phiên giảm thì những cái quá trình xác nhận này nó đều cho chúng ta một cái gì ạ cái khả năng là cổ phiếu sẽ tăng rất mạnh nếu mà có sự xác nhận thì chúng ta thấy rằng đầu tư cổ phiếu như cái Dũng chia sẻ chúng ta thấy rất đơn giản tại vì ở đây chúng ta Dũng không có nhiều thời gian để phân tích cho chúng ta nhưng giữa Dung sẽ phân tích một cái cổ phiếu PNG để chúng ta có thể thấy được ạ à PNG khi mà chúng ta thấy là bùng nổ theo đà Đấy. sau khi bùng nổ theo đà thì chúng ta thấy là cổ phiếu này so với cổ phiếu khác là yếu hơn bởi vì nó đã có một cái lượng bán ra của các một nhóm các cổ phiếu gọi là nhiều tư nước ngoài mà khi mà nó bán ra này thì chúng ta thấy là cái việc mà các nhà đầu tư vẫn có tiếp tục mua vào không bị giảm sâu thì đây là một cái tín hiệu tích cực và chúng ta biết là sau đó thì nó có trình test lại để test lại cái đáy này với khối lượng bắt đầu có sự thu hẹp rất là nhiều so với trước đó thì chúng ta là lượng cung của các nhà đầu tư nhỏ lẻ tức là cái lượng bán ra đã giảm rất nhiều so với dạng trước và việc mà cổ phiếu vượt thoát ra với khối lượng lớn và giá tăng mạnh đây chúng ta thấy là qua cái đỉnh này đây là một cái tín hiệu rất tốt cho một cái quá trình tăng lên trong VSA thì đây là gói vị GAC tức là vượt vượt vượt cản hoặc là SOS một cái quá trình là sức mạnh cổ phiếu và bạn biết rằng cái với sức mạnh này thì cổ phiếu cũng cần một quá trình test để giúp bỏ các nhà đầu tư yếu bóng vía khi mà họ đã đang nắm giữ ở vùng này thì có thể họ chưa muốn bán ra nên cái việc mà rũ bỏ này là việc cần thiết sau khi rũ bỏ kết thúc thì các bạn thấy là cổ phiếu có thể là tạo ra một cái dấu ấn tức là tăng mạnh ở trong này và lúc này chúng ta có thể bán ra thì ở đây chúng ta biết rằng là trong cái nhóm cổ phiếu này thì có Techcombank các bạn thấy là nếu các bạn mua dư địa của Techcombank nó còn rất là thấp tức là ở đây nó chúng ta thấy là một cái dư địa khoảng 23 cùng lắm là 23 năm là còn rất thấp còn nếu dư địa cổ phiếu PNG chúng ta thấy phía trên này, này nó vẫn còn một cái giải thanh thang để chúng ta có thể uh, mua và chúng ta có thể kỳ vọng ở phía trên này nên chính vì vậy việc mà chúng ta mua cổ phiếu chúng ta cần phải có những cái vùng kháng cự yếu ở phía trên kháng cự yếu tức là cổ phiếu có thể xuyên thủng qua những vùng này và khi gặp cái vùng kháng cự mạnh mạnh này là lúc này là chúng ta cần phải bán ra đấy là góc cạnh để chúng ta có thể đầu tư một cách bền vững trong quá trình đầu tư chứng khoán và một số các bạn có hỏi Dũng là một số các cổ phiếu này có nên bán hay không thì ờ, Dũng có thể trả lời nhanh một số các bạn đó là cổ phiếu uh, gì ạ cổ phiếu ờ, là CG cổ phiếu là CG thì cái việc xác nhận với khối lượng lớn như này nó cũng là một tín hiệu khá tốt và chúng ta có thể là yên tâm bởi vì thường sau khi mà vượt thoát ra khối lượng lớn như này thì nó sẽ có một cái nhịp tiếp theo đấy là cổ phiếu N Lycosi à, cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu NKG cũng cổ phiếu ngành thép thì nó cũng giống như Lycosi thì rõ ràng là chúng ta cũng có một cái khối lượng lớn và có cái chỉnh chất lại và nó vẫn còn một cái dư địa rất là ngắn bởi vì phía trên này nó khoảng 8 thì rõ ràng bây giờ nó 7,29 thì cũng cái khung thời gian này nó không còn nhiều lắm nên chính vì vậy thì chúng ta cân nhắc là khi mà cổ phiếu đã tiếp giáp vùng này chúng ta bán ra cổ phiếu ACB ACV ACV ACV của một số chị hỏi thì ờ, đây là một cổ phiếu mà Dũng thấy là cái vùng kháng cự này rất là mạnh Đấy, và khối lượng ở đây nó cũng là tập trung khá lớn nên cái việc mà để đầu tư những cổ phiếu mà khối lượng nó quá lớn như này thì dư địa của nó tăng rất là thấp và chúng ta có thể xem sức mạnh về giá thì chúng ta thấy là cái sự phân kỳ của nó tuy rằng cổ phiếu nó chưa đỉnh những cái sự phân kỳ của nó tức là về giá nó sẽ yếu hơn so với cổ phiếu khác nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta việc chúng ta lựa chọn các cổ phiếu nó rất quan trọng tại vì có cổ phiếu nó mang lại cho chúng ta lãi hàng đến à, ba bốn phần trăm thậm chí là uh, hàng trăm phần trăm nhưng có những cổ phiếu cũng giống như vậy khi chúng ta bị thua lỗ à, cổ phiếu HND là một cổ phiếu mà Dũng sẽ rất hạn chế bộ cổ phiếu này bởi vì sự dao động quá lớn và khi một cổ phiếu dao động quá lớn thì cái dư địa tăng sẽ là thấp và chúng ta biết rằng cổ phiếu này nó có những cái điểm nhấn đây là khối lượng của các nhà tạo lập tại vì những phiên tăng khối lượng lớn như này trong cái nền như này sau đó rũ bỏ thì là rất, rất tốt và cổ phiếu này nếu bạn muốn mua thì bạn uh, cần phải đợi nó có cái sự uh, biến động thu hẹp với khối lượng thấp thì trong khoảng một hai tuần thì lúc đấy nó tăng an toàn cao hơn còn nếu lỏng như này chứng tỏ là cái nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ cá nhân còn nhiều thì bạn mua vào bạn sẽ gặp rất nhiều rủi ro rất nhiều biến cố nên trong cái ví dụ này Dũng khuyến nghị là chúng ta có thể là uh, đến vùng này chúng ta có thể thoát ra để lựa chọn những cổ phiếu có thể là tốt hơn cổ phiếu này như Dũng chia sẻ đó là những cổ phiếu như uh, ờ, PNG, HVHM đấy, một số cổ phiếu khác nữa nên chính vì vậy thì đây là những cái gì mà chúng ta cần nắm rõ được à, có một số bạn thì có hỏi về khóa học à, đầu tư nhà vô địch của Dũng thì à, Dũng à, có chia sẻ với quý vị các bạn đó là khi bạn đăng ký khóa học nhà đầu tư nhà vô địch thì à, Dũng sẽ có một gói combo để các bạn có thể học được tất cả những kiến thức từ cơ bản nhất như là khóa học về cơ bản khóa học xung dòng tiền khóa học viết A và khóa học đầu tư nhiều vô địch đấy là một cái hệ thống khóa học mà khi các bạn đăng ký vô địch Dũng sẽ tặng cho tất cả quý vị các bạn để các bạn có thể là uh, không phải học quá nhiều kiến thức ạ khóa vô địch thì các bạn có học về kết hợp giữa cơ bản và kỹ thuật tức là các bạn sẽ nắm được những cái kiến thức về cơ bản tìm kiếm những cổ phiếu gọi là siêu cổ phiếu và áp dụng kỹ thuật để thành công à, các bạn ờ, sẽ học viết a là các bạn sẽ nghiên cứu hành vi thao túng của các ừ, nhà đầu tư tạo lập hay chúng ta gọi là các big boy thì đây khóa học thuần về phân tích kỹ thuật và với việc kết hợp giá khối lượng hành vi thao túng của thị trường thì chúng ta sẽ hiểu rằng là big boy sẽ sử dụng những công cụ khối lượng giá như thế nào à, có học xuống dòng tiền thì à, các bạn sẽ thấy rằng là bất cứ cổ phiếu nào tăng thì nó đều phải có dòng tiền vào à, dù là cơ bản rất là tốt nhưng không có dòng tiền cổ phiếu không tăng nhưng nếu mà cơ bản mà không tốt nhưng dòng tiền mà có thì nó vẫn tăng nên chính vì vậy thì chúng ta hiểu là à, việc mà đầu tư thì chúng ta cần phải nắm rõ về xuống tiền có một số các nhà đầu tư chuyên về cơ bản thì nói là không cần kỹ thuật nhưng tôi biết rằng là những bạn ấy sẽ không dám đầu tư nhiều hoặc là đầu tư sẽ gặp rất nhiều rủi ro đặc biệt giống như covid nên việc của chúng ta kết hợp những mặt mạnh của phân tích kỹ thuật và mặt mạnh của phân tích cơ bản sẽ giúp chúng ta có một hệ thống đầu tư tuyệt vời và hệ thống đầu tư chứng khoán nhà vô địch đó là hệ thống có sự kết hợp giữa đầu tư kỹ thuật và đầu tư cơ bản nên nó sẽ giúp cho bạn có một hệ thống đầu tư an toàn tiện lợi để các bạn có thể tìm kiếm được những cổ phiếu thành công hay chúng ta gọi là những siêu cổ phiếu à, một lần nữa thì ờ, nếu các bạn nào muốn quan tâm đăng ký thì hãy để đường link bên dưới hoặc là nhắn ờ, tin qua Dũng Zalo của Dũng là 09188 26099 thì Dũng sẽ tư vấn cho quý vị các bạn bởi vì tối mai là tối đầu tiên cho khóa học viết A sau khi học xong viết A thì chúng ta sẽ học đến khóa vô địch và Dũng có một cái cái nguyên tắc đó là khi mà các bạn học xong cái khóa học viết A cũng như là vô địch sau 3 tháng hỗ trợ của Dũng nếu các bạn thấy là